Ở phần giải nghĩa, cô và Toliha sẽ giúp các con nhận diện rõ hơn nghĩa của từ trật tự và an ninh. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 1 để tìm hiểu rõ nghĩa của từ trật tự đã nhé. Những dòng nào nêu đúng nghĩa của từ trật tự? Ta có các phương án sau. Trạng thái bình yên, không có chiến tranh. Trạng thái yên ổn, bình lặng, không ồn ào. Hay tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. Trong ba phương án này, con đã có lựa chọn cho mình chưa? Chắc các con đã lựa chọn được. Đó chính là phương án C. Trật tự đó là tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. Còn tình trạng yên ổn, bình lặng không ồn ào đó là bình yên hoặc bình lặng. Vậy Thông qua các phương án vừa rồi, chúng ta một lần nữa củng cố nghĩa của từ hòa bình, bình yên và ta lựa chọn được nghĩa cho từ trật tự, tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nghĩa của từ an ninh. Ta cũng có các phương án để lựa chọn sau. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại. Hay yên ổn về chính trị, và trật tự xã hội. Hay không có chiến tranh và thiên tai. Con lựa chọn phương án nào cho từ an ninh? Trước hết, chúng ta cùng xem cô và Tuliha phân tích rõ hơn cho con nghĩa của từ an ninh. Từ an ninh là một từ Hán Việt, trong đó an có nghĩa là yên hoặc yên ổn. Trường hợp này trái nghĩa hoàn toàn với từ nguy hiểm. Từ ninh trong nghĩa Hán Việt đó là sự yên ổn, bình yên. Và ghép lại, ta có một nghĩa chung, đó chính là sự yên ổn về chính trị hay trật tự xã hội.